lợi ích của thiền hành. Trong các khóa thiền tập, các thiền sinh phải thực tập chánh niệm trong cả bốn tư thế đi, đứng, ngồi, nằm. Họ phải luôn luôn duy trì chánh niệm trong mọi thời khắc, mọi tư thế. Tư thế chính trong khi thực tập chánh niệm là ngồi với chân xếp chéo. Tuy nhiên vì cơ thể con người không thể chịu đựng cách ngồi này trong nhiều giờ, nên các thời thiền ngồi được xen kẽ với các thời thiền đi. Vì pháp thiền hành hay kinh hành này rất quan trọng, nên sư muốn thảo luận ở đây về ý nghĩa và lợi ích của nó. Công phu thực hành quán niệm có thể ví như việc đun nước. Khi đun nước, ta đổ nước vào nồi đặt nồi lên bếp rồi vặn lửa lên. Nếu ta tắt lửa dù chỉ tắt trong một thời gian ngắn, nước sẽ không sôi. Cho dù sau đó ta lại vặn lửa trở lại. Nếu cứ mãi tắt rồi vặn lên, tắt rồi vặn lên, nhiều lần như thế thì khó mà làm cho nước sôi được. Cũng thế ấy, nếu có những khoảng cách gián đoạn giữa các thời khắc chánh niệm, thì ta sẽ không tạo được một xung lực và sẽ không thể đạt chánh định. Vì vậy, trong các khóa thiền của chúng ta, thiền sinh được hướng dẫn thực tập chánh niệm liên tục khi họ tỉnh thức, từ lúc mở mắt thức giấc vào buổi sáng, cho đến khi nằm xuống ngủ vào ban đêm. Từ đó pháp thiền hành được dung hợp vào công phu phát triển chánh niệm của mỗi hành giả. Một điều đáng buồn mà sư được nghe là có người chỉ trích pháp kinh hạnh, cho rằng qua pháp thiền này, hành giả không thể thu nhập lợi ích hoặc thành quả nào tốt đẹp. Tuy nhiên chính Đức Phật là người đầu tiên giải pháp thiền hạnh. Trong kinh Đại Niệm xứ, Đức Phật đã giải về pháp kinh hành hai lần. Trong đoạn các quay nghi, Ngài giảng rằng vị tỳ kheo biết đang đi khi đi, biết đang đứng khi đứng, biết đang ngồi khi ngồi, và phải biết đang nằm khi người ấy nằm. Trong đoạn tịnh giác Đức Phật dạy Vị tỳ kheo phải biết áp dụng tịnh giác khi đi tới và khi đi lui. Tịnh giác ở đây có nghĩa hiểu chính xác những gì đang quan sát. Để được tỉnh giác những gì đang quan sát, hành giả phải đạt chánh định. Và muốn có chánh định, hành giả phải biết áp dụng chánh niệm. Vì vậy khi Đức Phật nói, Này các tỳ kheo, hãy áp dụng tỉnh giác, thì ta phải hiểu rằng không phải chỉ áp dụng tỉnh giác, mà còn phải áp dụng chánh niệm và chánh định. Như thế Đức Phật đã dạy hành giả áp dụng chánh niệm, chánh định và tỉnh giác khi bước đi khi đi tới và đi lui. Do đó kinh hành là một phần quan trọng trong tiến trình thực tập thiền định. Đi kinh hành như thế nào? Mặc dù Kinh Đại Niệm Xứ không có ghi lại các chỉ dẫn chi tiết của Đức Phật về Pháp thiền hành, nhưng chúng ta tin rằng khi Ngài còn tại thế, Ngài đã dạy các đệ tử thực hành Pháp này. Các hướng dẫn đó đã được các môn đệ của Ngài học hành và trao truyền lại từ đời này sang đời khác. Hơn nữa, các thiền sư thời xưa cũng đã thiết lập các công thức giảng dạy dựa vào sự thực tập của các ngài. Ngày nay, chúng ta thừa hưởng toàn bộ các lời chỉ dẫn với đầy đủ chi tiết về phương cách thực tập pháp thiền kinh hạnh. Bây giờ ta hãy đặc biệt đề cập đến những phương cách thực tập đi kinh hạnh nếu bạn hoàn toàn là người mới bắt đầu. Vị thiền sư sẽ dạy cho bạn sự chánh niệm về một đề mục duy nhất khi đi kinh hành, là phải tập trung chú niệm động tác bước chân bằng cách ghi nhận thầm lặng trong tâm. Bước, bước, hoặc trái bước, phải bước, trái bước, phải bước. Trong giai đoạn thực tập này, có thể bạn sẽ bước chậm hơn thường ngày sau vài giờ thực tập, hoặc sau một hay hai ngày thiền tập, bạn sẽ được chỉ dẫn đặt chú niệm vào hai động tác. Bước chân tới và đặt chân xuống cùng lúc ấy ghi nhận trong tâm. Bước tới, đặt xuống. Hoặc bước, đạp, bước, đạp. Bạn phải cố gắng chú tâm vào hai giai đoạn của một bước bước tới đặt xuống, bước tới đặt xuống. Sau đó bạn sẽ được dạy đặt chú niệm vào ba giai đoạn. Dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Sau đó bạn sẽ được dạy đặt chú niệm vào bốn giai đoạn. một Dở chân lên. hai Đưa chân tới. ba Đặt chân xuống và bún, chạm hoặc ấn bằng chân hay đạp xuống đất. Lúc đó bạn sẽ được chỉ dẫn là phải ghi nhận trong tâm bốn động tác của chân là dở lên, đưa tới, hạ xuống và đạp đất bằng cách niệm thầm, dở, bước, hạ xuống, đạp. Lúc ban đầu, thiền sinh sẽ cảm thấy khó bước chậm lại Tuy nhiên sau khi được hướng dẫn để tâm theo dõi chặt chẽ mọi cử động của chân, và khi thực sự chú tâm theo dõi chặt chẽ, thì tự nhiên họ sẽ bước chậm lại. Họ không cần phải cố gắng bước chậm. Nhưng khi theo dõi bám sát, các cử động chậm rãi sẽ tự động đến với họ. Khi lái xe trên xa lộ, ta có thể phóng với tốc độ 100 km giờ. Với tốc độ như thế, không thể nào quan sát tất cả dấu hiệu bên được. Nếu muốn có thể đọc được các dấu hiệu đó, thì ta phải lái xe chậm lại. Không cần phải có ai ra lệnh, chạy xe chậm lại. Người tài xế sẽ tự động lái chậm lại nếu người ấy muốn đọc các dấu hiệu bên được. Cũng như thế, khi thiền sinh theo dõi bám sát các cử động, dở chân lên đưa chân ra trước, đặt xuống và ấn chân xuống đất. Họ sẽ tự động bước chậm lại. Khi bước chậm lại, họ mới có thể có chánh niệm và hoàn toàn nhận thức, tức hay biết các động tác này một cách rõ ràng. Mặc dù thiền sinh theo dõi bám sát và bước chậm lại, có thể họ vẫn chưa thấy rõ tất cả động tác và các giai đoạn của bước đi các giai đoạn này có thể chưa minh định trong tâm thức và hình như là chúng kết tạo thành một động tác liên tục. Khi sự định tâm gia tăng mạnh hơn, thiền sinh sẽ nhận rõ hơn về sự khác biệt của một bước đi và sẽ phân biệt bốn giai đoạn của động tác đó. Thiền sinh cũng sẽ nhận biết rõ ràng rằng cử động dở chân không trộn lẫn với cử động đưa chân ra phía trước và họ cũng biết rõ rằng cử động đưa chân ra phía trước, không lẫn lộn với cử động hạ chân xuống hoặc cử động ấn bàn chân xuống đất. Họ sẽ nhận biết rõ ràng và phân biệt được các cử động này. Những gì họ quán niệm và tỉnh thức theo dõi sẽ trở nên rõ ràng trong tâm thức của họ. Nhận thức được tứ đại khi thiện sinh tiếp tục hành trì pháp kinh hạnh, Họ sẽ quan sát nhiều sự kiện. Khi dở chân lên, họ sẽ kinh nghiệm được sự nhẹ của chân. Khi đưa chân tới trước, họ kinh nghiệm được sự chuyển động từ nơi này sang nơi khác. Khi đặt chân xuống, họ kinh nghiệm được sự nặng của chân, bởi vì bước chân sẽ trở nên nặng nề hơn khi nó từ từ đưa hạ xuống đất khi bàn chân chạm đất. Họ cảm nhận được sự chạm xúc của gót chân với mặt đất. Do đó, cùng lúc quan sát sự dở chân đưa tới trước, hạ xuống và đạp đất, thiền sinh cũng sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng của bàn chân đưa lên và chuyển động của chân đưa tới, cùng với sự nặng khi hạ chân xuống và sự chạm xúc của bàn chân. khi thiền sinh cảm nhận các tiến trình này là họ cảm nhận được bốn yếu tố cơ bản tứ đại đắc thu bốn yếu tố cơ bản đó là đất nước gió lửa bằng cách theo dõi bám sát bốn giai đoạn của bước đi kinh hành hành giả có thể cảm nhận bản chất của bốn yếu tố này không phải chỉ những ý niệm tục đêm mà là tiến trình thật sự của các thực tại đang hiện tiền chân điện. Bây giờ, chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn về đặc tính của các yếu tố này khi đi kinh hành. Trong động tác thứ nhất, khi dở chân lên, thiền sinh cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng. Và khi cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng, hầu như họ cảm nhận yếu tố lửa của vật chất một đặc tính của yếu tố lửa là làm cho sự vật nhẹ nhàng hơn. Vì khi nhẹ nhàng hơn, thì chúng ta sẽ đưa dở lên, trong khi cảm nhận trạng thái nhẹ nhàng của động tác đưa lên. Thiền sinh cảm nhận được bản chất của yếu tố lửa. Tuy nhiên khi dở chân lên, bên cạnh sự nhẹ nhàng còn có sự chuyển động. Chuyển động là một đặc tánh của yếu tố gió. Tuy nhiên sự nhẹ nhàng của yếu tố lửa thì nổi bật bao trùm hơn. Cho nên ta có thể nói rằng giai đoạn dở chân lên, yếu tố lửa là chánh yếu và yếu tố gió là phụ thuộc. Hai yếu tố này được thiền sinh cảm nhận là khi họ theo dõi bám sát động tác dở chân lên. Giai đoạn kế tiếp là đưa chân tới trước khi di chuyển chân ra trước. Yếu tố nổi bật bao trùm là yếu tố gió, bởi vì chuyển động là một trong các đặc tính chủ yếu của yếu tố gió. Vì vậy khi thiền sinh chú tâm vào sự chuyển động, đưa chân tới trước trong khi đi kinh hành, họ hầu như sẽ cảm nhận được bản chất của yếu tố gió. Giai đoạn tiếp theo là tác động đặt chân đạp xuống. Khi thiền sinh đặt chân xuống, có một sự nặng nơi bàn chân. Nặng là một đặc tính của yếu tố nước, như thể đang nhỏ giọt và sền sệt. Khi một chất lỏng có tính nặng, nó trở nên sền sệt, dẻo nhợt. Như thế khi thiền sinh cảm nhận sự nặng của bàn chân, họ hầu như cảm nhận được thể tính của yếu tố nước. Khi đạp ấn bàn chân xuống đất. Thiện sinh cảm nhận được tính chất cứng hoặc mềm của bàn chân trên mặt đất. Điều này đưa đến thể tính của yếu tố đất bằng cách chú tâm vào sự đè ấn của bàn chân xuống đất. Thiện sinh hầu như cảm nhận được thể tính của yếu tố đất. Như vậy chỉ trong một bước đi, thiện sinh nhận thức được nhiều tiến trình. Họ cảm nhận được bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa và thể tính của chúng. Chỉ có những thiền sinh nào thực tập tinh cận mới hy vọng nhận thấy được các điều này. Danh sắc và tuệ giác đầu tiên Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp thiền kinh hành, họ sẽ nhận thức rằng cùng với mỗi cử động sẽ có một tâm thức ghi nhận, một sự tỉnh giác về cử động đó có một sự chuyển động, dở chân lên và cũng có một cái tâm để nhận thức, tức hay biết sự dở bước đầu. Trong thời khắc kế tiếp, có một chuyển động đưa chân tới trước và cũng có một cái tâm hay biết, nhận thức được sự chuyển động. Hơn nữa thiện sinh sẽ thấy rằng, cả sự chuyển động và sự nhận thức cùng sinh khởi và cùng hoại diệt trong thời khắc đó qua giai đoạn kế tiếp. Có một chuyển động đưa chân hạ xuống và cũng có một cái tâm nhận thức được sự chuyển động. Và cả hai cùng sinh khởi và cùng hoại diệt ngay khi chân xuống đất. Một tiến trình tương tự xảy ra khi đạp chân ấn xuống đất, có sự đè ấn và nhận thức về sự đè ấn. Bằng cách này thiền sinh hiểu biết rằng song song với sự chuyển động của chân. Có những chập tư tưởng hay biết, nhận thức được sự chuyển biến ấy. Những chập tư tưởng hay biết như thế gọi là danh hay tâm, và sự chuyển của chân gọi là sắc hay vật chất. Như thế thiền sinh sẽ cảm nhận rằng tâm và vật chất khởi sinh rồi hoại diệt trong mỗi giai đoạn. Giai đoạn này có sự dở bước chân và sự khay biết. Nhận thức tác động cho chân lên và giai đoạn kế là có sự chuyển động đưa chân tới trước và sự nhận thức chuyển động đó. Và cứ tiếp tục như thế. Điều này được cảm nhận như là một cặp danh và sắc, khởi sinh và hoại diệt trong từng giai đoạn. Như thế nếu thiền sinh theo dõi chặt chẽ họ sẽ tiến đến sự cảm nhận về sự hiện diện của danh sắc, tâm và vật chất trong mỗi lúc quan sát. Một điều khác nữa mà thiện sinh sẽ khám phá là vai trò của tác ý chi phối từng động tác. Họ sẽ trực nhận được rằng họ dở chân lên là vì họ muốn như thế. Họ hạ thấp chân xuống là vì họ muốn như vậy. Họ đạp bằng chân ấn xuống đất là vì họ muốn như vậy. Có nghĩa là họ sẽ trực nhận rằng có một tác ý xảy ra trước mỗi động tác. Sau khi có tác ý dở chân là tác động dở chân xảy ra. Từ đó họ hiểu được tính duyên sinh của mọi sự kiện. Các động tác này không thể tự mình xảy ra nếu không có những điều kiện. Các động tác này không do thần linh hay một quyền lực nào tạo ra, và các động tác này không bao giờ xảy ra nếu không có nguyên nhân. Có nguyên nhân hay điều kiện cho mỗi động tác, và điều kiện chính là tác ý tiên khởi xảy ra trước mỗi động tác. Đây là một điều mà thiền sinh sẽ khám phá được khi họ chuyên tâm chú niệm. Khi thiền sinh thông hiểu tính chuyên sinh của mỗi động tác, và các động tác này không do thần linh hay quyền lực nào tạo ra. Họ sẽ thông hiểu được rằng các động tác sinh khởi là do tác ý. Họ thông hiểu được rằng tác ý là điều kiện để động tác được xảy ra. Từ đó sự liên hệ giữa cái tạo điều kiện và cái bị điều kiện hóa được hiển lộ. Trên căn bản của sự hiểu biết này, thiền sinh cỡ bỏ mọi hoài nghi về danh và sắc, qua sự nhận thức rằng danh và sắc không thể khởi sanh nếu không có điều kiện. Với sự thông hiểu rõ ràng về tính chuyên sinh của vạn vật, và với tình trạng vượt thoát ra khỏi mọi hoài nghi về danh và sắc, người thiền sinh được xem là đã gần đến mức độ của vị cận tư đà hoàng hay tiểu tư đà hoàng. Tư Đà Hoàng là người bước chân vào dòng suối chạy đến Niết Bàn, người đã nhập dòng dự lưu, đã đạt đến giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Vị cận Tư Đà Hoàng không phải thật sự là dự lưu, nhưng được xem như chắc chắn sẽ được sanh vào những cảnh giới tương đối sung sướng, như cõi người và cõi trời. Một người đã tiến đến mức cận Tư Đà Hoàng không thể tái sinh vào một trong bốn cảnh khổ như Atula, ngạ quỷ, cảnh thú và địa ngục. Mức độ cận tư đà hoàng có thể đạt được bằng cách hành trì pháp thiền hạnh, luôn luôn chú tâm vào các động tác của bước đi. Đây là lợi ích quan trọng nhất của pháp thiền hạnh. Sự kinh nghiệm này không dễ thành đạt, nhưng một khi đã đạt đến đó rồi thì biết chắc rằng sẽ được tái sanh trong cảnh giới sung sướng nhàn lạc. Trừ phi họ còn dễ chui tạo nghiệp ác và do đó phải bị xa đọa. Tam pháp ấn khi thiền sinh thông hiểu rằng danh sắc sinh khởi và hoại diệt trong mỗi khoảnh khắc. Họ sẽ thông hiểu rằng danh và sắc là vô thường. Họ cũng sẽ thông hiểu tính cách vô thường của các tiến trình dở chân lên. Và hộ cũng sẽ thông hiểu tính cách vô thường của sự hay biết động tác dở chân lên. Sự hiện hữu của trạng thái hoại diệt tiếp theo sinh khởi là dấu hiệu hay đặc tính biểu lộ cho biết rằng nó không trường tồn. Nếu muốn xác định một vật gì là thường còn hay vô thường biến chuyển, ta phải cố gắng xem xét qua năng lực của pháp thiền hạnh rằng vật đó có phải là đối tượng của một tiến trình sinh khởi rồi hoại diệt không? Nếu khả năng thiền định của ta có đủ năng lực giúp ta thấy được sự sanh diệt của hiện tượng, thì lúc đó ta mới có thể quyết định một cách chắc chắn rằng hiện tượng được quan sát là vô thường. Bằng cách đó thiền sinh có thể quan sát sự hiện hữu của tác động, dở chân lên và sự nhận thức chuyển động đó. Rồi chúng lại tan biến, nhường chỗ cho chuyển động đưa chân tới trước và sự nhận thức chuyển động đưa chân tới trước. Các động tác này sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Và thiền sinh tự mình thông hiểu tiến trình này, không cần phải chấp nhận hay tin tưởng qua một quyền lực ngoại phi nào, mà cũng không cần phải dựa vào lời tường thuật của một người nào khác. khi thiền sinh thông hiểu danh và sắc khởi sinh rồi hoại diệt. Họ thông hiểu rằng danh và sắc là vô thường. Khi thấy danh và sắc là vô thường, thì họ sẽ thấy tiếp theo rằng chúng là những gì bất toại ý, tức đau khổ, bởi vì luôn luôn bị trạng thái sinh diệt, áp bức, đè nén. Sau khi thông hiểu bản chất vô thường và bất toại ý của vạn vật, thiền sinh thấy rằng họ không thể làm chủ được, không thể kiểm soát, cũng không thể cản ngăn, không cho chúng khởi sạch. Điều này có nghĩa là hành giả trực nhận rằng không có bản ngã hay một linh hồn bên trong để ra lệnh cho chúng được trường tồn. Sự vật chỉ sinh khởi rồi hoại diệt theo định luật thiên nhiên. Nhờ thấu hiểu như thế, thiền sinh thấu hiểu được đặc tính thứ ba của các hiện tượng hữu vi, tức là hiện tượng tùy thế, chỉ hiện hữu tùy thuộc điều kiện. Đặc tính vô ngã, anatta, một đặc tính của mọi vật vốn không có bản ngã. Một ý nghĩa khác của anatta vô ngã là không có chủ nhân, nghĩa là không có một thực thể nào, linh hồn nào một quyền lực nào có thể làm chủ được định luật thiên nhiên của vạn pháp. Như thế đến lúc đó, thiền sinh đã thông hiểu được tam pháp ấn hay ba đặc tính của mọi hiện tượng khổ phi là vô thường, khổ và vô ngã. Anicca, Dukkha, Anatta. Thiền sinh có thể thông hiểu ba đặc tính này bằng cách theo dõi bám sát các động tác, bước chân đi và sự giác tỉnh hay biết mỗi động tác. Khi chuyên tâm chú niệm vào các chuyển động này, họ sẽ thấy vạn vật khởi sinh và hoại diệt, và từ đó họ sẽ tự mình nhận thức được tính vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện tượng hữu vi. Tâm xả lý Bây giờ chúng ta hãy khảo sát chi tiết về các động tác của pháp đi kinh hành. Giả sử ta quay phim, thâu hình tác động bước chân dở lên. Giả sử thêm rằng khi dở chân lên thì mất một giây đồng hồ. Và giả sử rằng máy quay phim có thể chụp được 36 ảnh trong mỗi giây. Sau khi quay phim, nhìn lại những tấm ảnh riêng rẽ trong cuộn phim, ta sẽ thấy rằng Mặc dù dỡ bước chân lên có vẻ chỉ là một động tác, nhưng thực ra đó là 36 sự chuyển động. Mỗi tấm ảnh cho ta thấy các cử động khác nhau. Mặc dù sự khác biệt này rất nhỏ mà ta thường không để ý đến. Nếu máy quay phim đó có thể chụp được một ngàn tấm ảnh trong một giây thì sao? Lúc đó, ta lại sẽ thấy có một ngàn động tác trong một chuyển động, dở bước chân cho dù động tác này hầu như khó phân biệt được. Nếu máy quay phim có thể chụp được một triệu tấm ảnh trong một giây, điều này chưa xảy ra, nhưng một ngày nào đó sẽ có như vậy. Thì lúc đó ta sẽ thấy có một triệu động tác trong một hiện tượng mà ta cho rằng chỉ có một chuyển động duy nhất. Nỗ lực trong pháp môn thiền hạnh là để thấy các chuyển động của ta như máy quay phim ghi lại từng tấm ảnh một. Ta cũng muốn quan sát sự hay biết tác động và ý định muốn bước tới xảy ra trước mọi động tác. Như thế ta mới khâm phục năng lực trí tuệ minh sát của Đức Phật. Qua đó Ngài đã thấy tất cả mọi chuyển động. Khi dùng chữ thấy hay quan sát trong tình huống của chúng ta, thì đó chỉ có nghĩa là ta có thể thấy một phần qua lối trực tiếp, một phần qua lối suy diễn. Ta không thể nào thấy trực tiếp cả triệu chuyển động như Đức Phật đã thấy. Trước khi thiền sinh tập Pháp đi kinh hành, họ tưởng rằng một bước đi chỉ là một động tác. Sau khi thiền quát về động tác đó, họ thấy có ít nhất là bốn động tác nếu quan sát sâu xa hơn. Họ sẽ hiểu rằng mỗi động tác này là bao gồm cả triệu động tác nhỏ khác. Như thế họ thấy danh và sắc, tâm và vật chất khởi sinh rồi hại diệt là vô thường. Bằng cảm nhận thông thường, chúng ta không thể thấy vô thường của vạn vật vì tính vô thường đó bị che phủ bởi một ảo tưởng của sự liên tục ta tưởng rằng chỉ có một động tác liên tục. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng cái ảo tưởng về liên tục đó có thể bị phá vỡ. Ảo tưởng đó bị phá vỡ bằng cách quan sát trực tiếp các hiện tượng vật lý, từng phần, từng chút, khi chúng khởi sinh và hoại diệt. Giá trị của thiền quán là ở khả năng của ta để gỡ bỏ mạng ảo tưởng liên tục và khám phá thực chất vô thường thiền sinh có thể khám phá bản chất vô thường này qua nỗ lực của chính họ. Sau khi trực nhận rằng mọi vật được cấu tạo bởi nhiều phần nhỏ, rằng chúng xảy ra rời rạc, và sau khi quan sát từng mảnh phụ một, thiền sinh trực nhận rằng không có gì trên đời để họ tham thụ, bám níu, để họ thèm bụng. Nếu thấy Phật gì mà một thời nào trước kia ta tưởng là tốt đẹp, đang bị băng hoại và hủy diệt. ắt chúng ta không còn chú ý đến nó nữa. Thí dụ như khi xem một bức tranh sơn dầu thật đẹp, ta nghĩ rằng nước sơn và tấm vải dựa như là một thực thể rắn chắc, đồng nhất. Nhưng nếu đưa bức tranh qua một kính hiển vi cực mạnh, ta sẽ thấy bức tranh có nhiều lỗ hỏng và khoảng trống. Sau khi thấy bức tranh được cấu tạo bởi những khoảng trống, ta không còn chú ý đến nó và không còn tham luyến nó nữa. Các nhà vật lý học hiện đại biết rất rõ ý tưởng này. Họ đã quan sát sự vật với những dụng cụ cực mạnh và thấy rằng vật chất chỉ là dao động của các hạt tử và năng lượng luôn luôn thay đổi. Không có bản thể thường còn nào trong đó cả. Bằng cách trực nhận sự vô thường bất tận đó. Thiện sinh thông hiểu rằng không có gì đáng để thèm muốn, không có gì đáng để chấp thụ trong thế giới hiện tượng này. Kết luận Giờ đây, chúng ta hiểu được các lý do của Pháp thiền hạnh. Ta hành trì thiền minh sát vì muốn gỡ bỏ mọi chấp thụ và mọi luyến ái về sự vật qua sự thông hiểu ba đặc tính của kiếp sinh tồn, vô thượng, khổ và vô ngã. Ta gỡ bỏ được sự luyến ái. Ta bỏ luyến ái vì không muốn phiền não. Khi nào còn chấp thủ và luyến ái thì luôn luôn còn đau khổ. Nếu ta không muốn đau khổ thì phải loại trừ chấp thủ và luyến ái. Ta phải thông hiểu rằng mọi vật chỉ là danh và sắc khởi sinh và hòa diệt, và chú không có tự tánh. Khi trực chứng được điều này, ta sẽ có thể buông bỏ tâm chấp thủ vào mọi vật. Nếu không thực chứng được như thế, cho dù chúng ta có đọc nhiều sách, đi nghe nhiều buổi thuyết giảng hoặc tham dự nhiều cuộc thảo luận về sự từ bỏ tâm chấp thủ, ta sẽ không thể nào thoát khỏi tâm chấp thủ. Điều cần thiết là chính ta phải có một kinh nghiệm trực tiếp để thực sự thấy rằng vạn vật khổ phi đều mang dấu hiệu của vô thường, khổ và vô ngã. Vì thế ta phải chú tâm quán niệm khi đi, cũng như khi ngồi hoặc nằm xuống. Sư không chủ trương cho rằng chỉ có thiền hành là đưa đến thực, chứng tối hậu và khả năng hoàn toàn tự bỏ lòng tham thuộc. Tuy nhiên đi kinh hạnh là một pháp môn hành thiện có giá trị như pháp thiện tọa và các pháp thiện Minh xả khác. Đi kinh hành giúp ta phát triển tâm ý. Pháp này có nhiều sức mạnh như là pháp quán niệm hơi thở hoặc các pháp quán niệm phòng xẹp của bụng. Đây là một dụng cụ hữu hiệu để ta loại bỏ tâm bất thiện đi kinh hành để đạt được tuệ giác, để thấy được thực chất của vạn vật. Vậy ta phải nỗ lực hành trì pháp này, cũng như pháp tòa thiền hay các pháp thiền khác. Qua sự hành trì pháp thiền minh sát trong mọi tư thế, kể cả trong lúc bước đi. Sư cầu mong các bạn đạt được thanh tịnh viên mạng ngay trong kiếp sống này. Như Lai Thiện Vĩ 1995